Welcome to ốc ngố channel Quack quack quack Các bạn đã nghe bài cá mập ốc đu đu đu đu chưa? Như các bạn cũng đã biết Hiện tại ốc đang học về ngành thủy sản Hôm nay ốc sẽ là một con cá có trong thế giới Trevor Harrison Nhưng mà không phải là do Trevor Harrison làm ra Nó xem sky của chúng ta là những nơi mà bơi lội tung tăng với kích thước của nó phải gọi là một món cá siêu to siêu khổng lồ các bạn đừng quên để lại một like một share cho video của ông nha bây giờ thì intro Trong một bài báo gần đây, có 8 chiếc phi cơ bị mất tích mà không hề có một cái lý do nào cả. Thì sự thật đã phát hiện ra một loài cá bay có tên là iCrab Shark như các bạn cũng đã biết, loài cá mập to nhất của trái đất chúng ta đã bị tuyệt chủng có tên là Megalodon. Mà chiều dài của Megalodon được ước tính khoảng 60 feet là 18,2 mét. Cân nặng của nó là khoảng 60 tấn, gấp 10 lần con voi. Đấy là con quái vật của trái đất của chúng ta. Còn ở vũ trụ Trevor Harrison là con cá mập bay này nhưng là người tạo ra nó có tên là Random Stop Animation. Chiều dài của con cá mập bay là 3 cho đến 5 cây số, cân nặng tầm khoảng 555 tấn. Ồ bà số 5 đúng đẹp luôn đó mọi người. Tuy cân nặng như vậy nhưng nó lại là sinh sống ở trên trời, bơi lội trong không khí như là ở trong nước. Nhìn chung về ngoại hình của con cá mập bay này, nó khá giống với loài cá mập xanh, thân hình hơi thon dài, cơ mà nó thon dài vậy tại sao gọi là cá mập nhờ? Chúng ta phải gọi là cá mập thon chăng? Nó sở hữu ba chiếc vây khá là kỳ lạ. Gần như ba chiếc vây này là tổng trọng lượng cơ thể của nó. Phần mũi cũng nhọn như một cái kim tiêm. Điều kỳ lạ hơn so với những chú cá mập ở trái đất của chúng ta là cái phần đuôi của nó. Đuôi của nó gần như là gấp gửi cơ thể của nó. Và chế độ ăn của con cá mập bay này cũng khá là đa dạng. Nó có thể ăn những chiếc máy bay đang bay trên trời, những kẻ khổng lồ nhỏ hơn và đôi lúc nó ăn những kẻ khổng lồ lớn hơn nó luôn. Mà cái việc ăn những kẻ lớn hơn á thì nó ít xảy ra, nó phải có đủ điều kiện thích hợp mới làm được. Điều được đánh giá cao về sức mạnh của con cá mập đó chính là tốc độ. Nhờ tốc độ của nó là rất là nhanh nên có thể hạ những kẻ khổng lồ to hơn nó mà những kẻ khổng lồ to hơn á thì phải chậm chạp nó mới có khả năng. Các bạn nhớ tới Behemoth, một sinh vật mình đã làm chưa? Nó ăn tới nước núi lở biển luôn và nó ăn mọi con titan mà nó bắt gặp được trong đó có kể cả con cá mập bay này. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của cá mập bay này đến từ đâu. Có thể con cá mập bay này từng là một trong những Leviathan ở thời cổ đại và nó đã tiến hóa cho đến bây giờ để trở thành một con cá mập bình thường như ba con cá mập nhưng mà môi trường sinh sống của nó lại chuyển từ dưới nước lên thành lên trời đấy các bạn đừng quên để lại một like một share cho video của ốc và nhớ comment nhân vật nào mà các bạn muốn mình làm tiếp theo nha Hãy nhớ giúp ốc lên được nút bạc trong thời gian sắp tới ốc đang cố gắng hoạt động rất mạnh về kênh youtube ốc ngố và những buổi live stream để kéo về kênh làm tiktok cũng kéo về kênh để hướng tới nút bạc trong thời gian sớm nhất xin cảm ơn mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ